đây á đấy dung là nó dung thì nó dung như này đấy, nếu mà dung một dài thì nó có năm sáu có năm hoặc có sáu hai dung ngắn thì nó có một hoặc có hai một dung dài một dung ngắn ba bốn nói chung là ba bốn thì bỏ nhá. không đánh không đánh một dung dài một dung ngắn không bỏ nếu mà không dung thì là hết tiền nhá. đây là cái ờ, đây là cái máy phân âm này Đấy, máy phân âm hay là máy nghe này nhưng là nó rất là nhỏ nhỏ gọn mà nó lại có rất là nhiều chế độ nó có 3 chế độ để anh em đánh cơ có 3 chế độ để anh em đánh thì ờ, để mà đánh được cái chế độ này thì là anh em ờ, sẽ đánh cái chế độ anh cái chế độ này đánh chế độ ờ, một dung dài à, một dung dài hai dung ngắn và một dung ngắn và dung dài nhá đấy thì một dung dài một dung ngắn bỏ cái này thì uh, bao test cho anh em Đấy, bao test cho anh em là ổn những cái nào ổn là chơi luôn chơi luôn không phải sợ Đấy, thì anh em bây giờ anh em thích thì anh em bỏ thêm vào nhạc nữa tí nữa mở nhạc cho anh em nhá đó, thì bây giờ bật nguồn lên này bật nguồn lên và bấm cái nút đỏ này một cái này đó Đấy, bây giờ vào test nhá Đấy, hai dung ngắn hai dung ngắn thì nó có mặt nhất hoặc là mặt nhị có cả nhất cả nhị luôn nhá đấy thì khi nào mà anh em lắc cái chén thứ hai thì là phải để giãn cách ra nhá giãn cách nó ra khoảng tầm uh, ờ, 15 cho đến 20 giây để anh em lắc một lần tiếp theo đấy thì là cái khoảng cách như vậy thì nó sẽ giúp cho cái máy nó phân được cái âm hay là nó nghe được những cái hồn nó hiệu quả nhất nha vẫn tiếp tục là hai ngắn này hai ngắn nó là xỉu đúng không đó có mặt nhất nhất ba năm đó lại tiếp tục chờ đến khoảng tầm 5 đến 10 giây nữa Đấy, thì là nó sẽ lắc cho anh em chén thứ hai chén thứ ba đấy thì nói chung là cái máy này bao gồm cho anh em luôn Nha, dạ, tiếp tục cho anh em trái nữa đó cái này là một dung dài một dung dài thì nó sẽ là có mặt ngũ hoặc là mặt lục nhé mặt ngũ hoặc mặt lục đó tài thì đã có mặt lục đấy, có mặt lục rồi thì anh em có 75 phần trăm còn gì nữa đúng không đấy yeah. Ờ, tiếp tục cứ như vậy rồi, là anh em lấy cái máy này anh em chơi thì là cứ cách khoảng 15 đến 20 giây là anh em lắc lần nó nghe cho anh em cực kỳ chuẩn luôn nhá đó tiếp tục này đây là tài đúng không vừa là anh em được mấy tiếng rồi ba tiếng rồi đúng không tiếng này từng tư này đó một ngắn một dài một ngắn một dài thì là anh em đánh uh, tài cũng được mà anh em đánh xỉu cũng được nên nói chung là cái này nó là ngưỡng tài và xỉu nên là anh em rất là khó đánh thì cái này nếu mà coi như tôi thì tôi bỏ hai con tam đó báo mặt ba hai con tam mà không dám đánh tài đánh tài chỉ sợ nó lên ba bốn lên một hai nữa thì bằng nhau Đấy, còn nếu mà lên 5 6 thì còn ok nói chung là nó 50 50 quá thì anh em là thích tài thì anh em đánh tài anh em thích xỉu thì anh em đánh xỉu Đấy. tiếp tục chén thứ năm một ngắn một dài tiếp tục ngắn ngắn một dài thì bỏ nhá anh em thích đánh tải được anh em thích đánh xỉu được nó là chia đều 50 50 đấy cái này là xỉu tiếp tục này một dung dài một dung dài thì ờ, nó còn khoảng 80 phần trăm có mặt ngũ hoặc là mặt lục nhá thì trái này anh em đồng thời anh em đánh cả tài luôn tài đúng không rất là chuẩn mấy chén này anh em nhỉ năm sáu sáu chén rồi đúng không đây là chén thứ bảy này mà sáu chén là chưa sai một chén nào đâu nha anh em nhé Đấy, một ngắn một dài tiếp tục lại một ngắn một dài tiếng này tôi không bỏ nữa mà tôi đánh tài nhá đánh theo kinh nghiệm đấy cái này nếu mà tôi đánh tài là tôi thua nhá tôi đánh tài tôi thua tại vì là cái máy nó báo cũng ờ, ok cũng chuẩn rồi đó thì nó báo nó có mặt ba đấy thì nó sẽ lên cho anh em hai mặt ba rồi đấy, nhưng mà nó báo là báo là một ngắn một dài à một dài một ngắn chứ không phải là báo hai ngắn để anh em đánh xỉu thì nói chung là nó báo được mà à, nó nghe được mặt nào thì nó báo cho anh em mặt đấy thôi nhé. chén thứ 8 này đấy. chén thứ 8 nó là báo gì đây anh em cái này tôi cũng không để ý đâu ừ, ờ, lại anh em nhé đấy hai ngắn này đúng không anh em hai ngắn thì đánh cái gì hai ngắn thì đánh uh, xỉu đánh nhất nhị xỉu nhất nhị xỉu rồi đó chén này bị phản này chén này bị phản nhá thì nó có mặt nhị nhưng mà cái thế hột nó ra lại là nhị tứ ngũ là 11 điểm đấy thì chén này chén thứ phản thì anh em đã sai hai chén nhá thì đây sẽ là chén cuối cùng chén này chén thứ 10 đó đấy, chén thứ 10 nhưng mà chén thứ 10 này thì nói chung là tôi sẽ làm tiếng nhạc test luôn cho anh em nhé. đây vâng. nói chung là đập bàn này Đấy, đập bàn này rồi lấy cái gì đập bàn cho ra đây nhá Đấy, anh em đập bàn máy không rung đúng không đập bàn này máy không rung này Đấy, nhạc không rung này mà tôi nói to như này không rung này đấy đúng không nhà có trống có chép có bát đầy đủ luôn mà nó không rung đấy anh em thấy không như giờ tôi sẽ lắc bộ hột để thử đó một rung dài rung dài nó là gì nó là tài đúng không mở ra tài đó đó đấy nói chung là cái ờ, bộ máy rung này tôi chỉ biết test cho anh em như vậy thôi test cho anh em như vậy thôi chứ còn thực ra tôi không biết test như, cái, như nào cả đấy thì xin lỗi anh em là tôi chỉ bật một đoạn thôi tại vì là có làm ở trên video này có nhạc có ấy là nó hay bị vi phạm bản quyền nên là anh em thông cảm nhé đó thì ờ, cái máy này khi mà anh em muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại đây đây qua cái số điện thoại này anh em nhé đấy qua số điện thoại này thì nếu mà anh em nào mà muốn ờ, sở hữu hay là anh em nào mà muốn à, muốn uh, đến sân chơi mà anh em uh, chỉ cần cầm mỗi cái máy này thôi thì anh em cứ liên hệ với tôi đấy số điện thoại của tôi không bảy 0972 bốn thì anh em đến cơ sở thì tôi sẽ tôi sẽ test cho anh em tất cả những cái gì mà cái bộ hột à, mà cái máy phân âm này nó hay là cái test tất cả những cái máy nghe hột tài xỉu này Đấy, nó báo cho anh em như nào hiệu quả chính xác hay không nhé Đấy. đây là cái à, máy phân âm hột tài xỉu máy báo cực kỳ chuẩn xác cho anh em luôn nhé đó thì anh em cũng vừa xem tôi test cho anh em 10 tiếng đấy thì đã có hai tiếng sai hai chén sai thì tỷ lệ của nó được bảy tám phần trăm thì uh, nói chung là video này tôi cũng làm chỉ đến đây là hết chỉ test được cho anh em như vậy đấy. thì không biết bao ổn như thế nào nữa đấy, bao ổn cho anh em rồi đập bàn đấy, nhạc chống chép bát các kiểu đấy. nói chung là nó máy nó hoàn toàn không dung mà cái khi mà anh em lắc bộ hồn thì nó lại dùng đấy nó đã bao ồn cho anh em tất cả những cái tiếng ồn ở ngoài đây là cái máy đây là cái máy nghe hồn tài xỉu mới nhất 2020 này để cho anh em đi đánh tài xỉu nó hiệu quả nhé đấy thì video này đến đây hết chào tất cả anh em hẹn gặp lại em ở clip sau